nhà mình ai bị uh, vôi hóa này vôi gai thoái hóa đốt sống lưng có mà có trồng cái cây xương rồng này thì hãy áp dụng ngay bài thuốc này nhé Ngày xưa thì ông bà mình thường trồng cái cây xương rồng này làm bờ rào vì gai nó rất là nhọn có tác dụng là chống trộm. Ngày nay thì mình à, lấy cái lá xương rồng này gọt bỏ hết gai đi, à, sau đó là băm nhuyễn, xào chung với lại à, giấm nuôi và cho thêm một chút muối hột. À, xào khoảng tầm 5 đến 10 phút thì đó ra một tấm lá chuối để nguội bớt và đắp vào phần à, bị đau. Hoặc mọi người có thể đó ra một tấm khăn à, và đắp lên cái phần bị đau kiên trì làm như vậy một ngày hai lần hai đến ba lần thì cái bệnh ờ, vôi hóa vôi gai thoái hóa đốt sống lưng cổ sẽ giảm rất là nhanh và mọi người có thể kết hợp với một số loại thuốc so bóp thảo mộc nhé